Người thương em, cả đời em xua đuổi Kẻ thương em, phải buổi em lại yêu Để tim anh đau như ngàn vết dao đâm Những đâu mơ người chẳng để tâm Vậy thì thôi buông tay nhường lối cho ai Để tim anh này vỡ ra làm hai Rồi ngày mai cuối u sầu trong tình yêu ai biết đâu nay hạnh phúc mai thì mất nhau con đường anh với em đi đang chung đôi những ngày khác rồi bao lời yêu của đôi ta em đem ra rồi vội vàng xóa người thương em cả đời em xua đuổi kẻ thương em phải buối em lại yêu để tìm anh đau như ngàn vết sao đâm những đau mơ người chẳng để tâm vậy vắng xóa người thương em cả đời em xua đuổi kẻ thương em phải buổi em lại yêu để tìm anh xua đuổi kẻ thương em phải buối em lại yêu để tim anh đau như ngàn vết sao đâm nhưng đâu ngờ người chẳng để tâm vậy thì thôi buông tay nhường lối cho ai để tim anh này vỡ ra làm lại rồi ngày mai em sẽ hạnh phúc bên ai chỉ mong em đừng sống anh hiện tại